con tạ ơn chúa đã thương cho con làm người con tạ ơn chúa đã ban cuộc sống đẹp tươi thân sáng con đây ngày ngày thở khí trời tâm hồn an mạnh là nhờ ơn chúa dưỡng nuôi bao điều tốt đẹp từng phút giúp con nên người với trái tim linh mục con xin tạ ơn chúa chẳng ngơi mười năm linh mục mười năm ơn phú chúa thường chúc phúc mọi nơi mọi lúc nên đời con hạnh phúc biết bao mười năm linh mộ mai còn thao thức mở rộng nước chúa với hết tâm sức và một đời vâng phục linh mồm của chúa con đây rất đưa tầm thường mỗi ngày dâng than lễ vẫn chưa thường sống tình thương sẽ sống yêu thương nhiều lần đã sai bước đường cúi đầu đâm ngờ nguyện cầu thiên chúa xót thương con nguyện suốt đời được như chúa thứ tha khôn lường với tất cả mọi người không châm tôi nhưng mãi dù thương mười năm lấy mồ mười năm ơn phú chúa thường chung phung mọi nơi mọi lúc nên đời con hạnh phúc biết bao mười năm lấy mồ mãi còn thời gian vốn là con đường dài mà chúa thương dùng để dệt nên những huyền nhiệm trên cuộc đời con người nhất là cuộc đời 10 năm linh mục của quý cha khóa 8 Đại chuộng viện Thánh Du Xe Sài Gòn và đặc biệt là trên cuộc đời 29 năm giám mục của Đức cha Tô Ma, nguyên giám mục tiên khởi của giáo phận Bà Rịa chúng ta. Nhờ những huyền nhiệm thánh chức này mà tất cả chúng ta đã được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác từ Chúa qua các ngài. Chính vì thế, hợp cùng Đức cha Tô Ma và quý cha kỷ niệm ngày lãnh nhận thánh chức giám mục và linh mục hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh chức cao cả mà Chúa đã ban cho các ngài qua mẹ hội thánh, trong hội thánh và cho hội thánh. Xin Chúa ban cho Đức Cha luôn mãi là cây cao bóng cả với đời sống đạo đức, thánh thiện trong thánh chức giám mục để cầu nguyện, nâng đỡ và nêu gương hướng dẫn chúng ta biết sống hiền lành và khiêm nhường theo tâm niệm suốt 29 năm giám mục của Đức Cha hầu chiếu tỏa ánh vinh quang của Chúa cho mọi người chúng ta cũng cầu xin Chúa chúc lành và ban cho quý cha mừng kỷ niệm 10 năm lãnh nhật thánh chức linh mục hôm nay luôn được bình an trong tâm hồn và mạnh khỏe về thể xác để quý cha tiếp tục sống trung thành với ơn gọi và hoàn thành sứ mạng Chúa đã trao ban. Nhờ đó, cuộc đời tận hiến của quý cha được trở nên những người mục tử như lòng Chúa mong ước. Trong tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối nhà thờ đón đoàn đồng tế và hân hoan bước vào thánh lễ tạ ơn. Mời đoàn rước tiến bước. Cha lắng hoa tươi và món quà ngọt, gói tròn tâm tình hiếu kính và biết ơn năm linh mục ngày mùng 7 tháng 5 năm 2011 ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021 kính thưa quý cha chặng đường 10 năm là khoảng thời gian không quá dài so với đời sống một con người nhưng cũng đủ cho một hành trình chọn lựa một lẽ sống Mười năm là khoảng thời gian lý tưởng cho một cuộc kiểm nghiệm những giá trị siêu nhiên để hôm nay quý cha dừng lại cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Chúng con xin được việc cùng với quý cha trong thánh lễ tạ ơn này và cầu chúc quý cha tiến về phía trước của đời dân hiến trong sứ vụ mục tử với những bước chân rồn tiếng reo vui gói gọn tâm tình của những thân nhân ân nhân và những người đang sống trong sự chăm sóc ân thiêng của quý cha trong những đóa hoa tươi thắm kính dân lên quý cha xin quý cha vui nhận

người anh em chúng tôi giám mục hay linh mục là vì nước trời vì loài người để những thời tác hiện này nhân dân đức Kitô để phân phát các mầu nhiệm thánh phân phát các ân sủng của Chúa qua việc cử hành các bí tích cũng như việc lãnh đạo và được phục vụ đồng thời xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tất cả chúng tôi biết mỗi ngày trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước mỗi ngày được trở nên hoàn thiện hơn và sống xứng đáng với sứ vụ mà chúng tôi đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và từ giáo hội. Thánh lễ hôm nay tôi cùng với tất cả tất cả các cha hiệp dân để cầu ơn bình an và niềm vui cho tất cả và từng người anh chị em xin thiên chúa là chủ đệ bình an ban cho tất cả chúng ta luôn được hưởng bình an của chúa và để việc hiện dân thánh lễ này được sốt sáng xứng đáng mỗi người chúng ta trước đây hãy biết thành khẩn ăn năn hối về các lỗi phạm của mình Lạy Chúa xin thân xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin thêm Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống. Chúa hàng sống và hiển thi cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Bài chính sách ngôn sứ EJTN Đức Chúa là Chúa được phán thế này Đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào thì ta sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mát vào ngày mây đen mù mịt ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Israel trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Israel tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên núi non Israel. Chính ta sẽ chăm dắt chim của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh. Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh ta sẽ canh chừng ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăm dắt chúng đó là lời chúa để tàu bay cho thiên hạ được biết tôi đến với tôi thế này vì ngày đây tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em bấy giờ bà Maria nói linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi phận nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả danh người thật chí thánh chí tôn đời nọ tới đời kia chúa hằng thương xót những ai kính sợ người chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng chúa hạ về những ai quyền thế người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường kẻ đói nghèo chúa ban của đầy dư Người giàu có lại đuổi về tay trắng Chút đồ trì Israel tôi tớ của người Như đã hứa cùng cha ông chúng ta Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham Và cho con cháu đến muôn đời Đó là lời Chúa Kính thưa cộng đoàn phụng phụ, anh chị em thân mến, chúng ta xin mặc lấy tâm tình reo vui của Đức Trinh Nữ, người mẹ chi thánh của chúng ta, để dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa cùng với quý cha hôm nay nhân ngày kỷ niệm 10 năm hồng ân thánh chức linh mục. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì người đã đói thương đến phận hà tội tớ của người đang cùng với đoàn đồng tế tiến tới bàn thờ dân thánh lễ chúng tôi lắng nghe tiếng hát của ca đoàn từng bước con đi lên hồn lân lân thân nhà trầm lắng nghe nước mắt Hình ảnh những giọt nước mắt được nhắc tới trong thánh lễ tạ ơn này làm chúng tôi nhớ lại cách đây 34 năm cũng đã từng có những giọt nước mắt là chảy rơi trong một thánh lễ tạ ơn. Hôm ấy là ngày 17 tháng 3 năm 1987 tại lễ đài trước nhà nguyện tiểu chủng viện Sài Gòn. Đức cố tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 50 năm linh mục. Ngài nói: Hồi còn nhỏ, khi tuổi mới lên 10, tôi đã vào đây để đi tu, vừa đi vừa học. Rồi hôm nay sau 50 năm liên mục trở lại chỗ này để dân lễ tạ ơn tôi lại cũng vừa khóc vừa đi dòng nước mắt trào dâng từ đáy của một tâm hồn cảm mến tình yêu vì khi một tâm hồn yêu mến thâm sâu thì không thể thốt nên lời và khi lời không còn thốt lên được nữa thì những dòng nước mắt đó là những tiếng nói thâm sâu nhất của tâm hồn vừa khóc vừa đi bao nhiêu năm trong đời linh mục là bấy nhiêu năm cảm nghiệm tình yêu bầu khí hân hoan mà đầy cảm mến hôm nay như nhắc cho tất cả anh em linh mục chúng tôi nhớ lại lời của thánh Phaolô công đồ gửi cho người môn đệ yêu quý thì cụ thầy. con thương mẹ cha khuyên con hãy làm sống dậy những ơn đặc biệt của thiên chúa mà con đã lãnh nhận khi cha đặt tay trên con ơn là linh mục một ơn ban vượt quá trí hiểu của con người cho nên ngày 11 tháng 11 năm 1996 Thánh giáo Hoàng Doan Phaolô II đã dâng lễ tạ ơn 50 năm linh mục có người hỏi ngài cơ hội nào lý do và hoàn cảnh nào phát sinh ơn gọi ngài đã trả lời chỉ có chúa biết ở mức độ thâm sâu nhất thì ơn gọi linh mục là một huyền diệu cao cả một ơn ban vượt qua trí hiểu của con người ơn này phát xuất từ một tình yêu mà tình yêu ngay cả trong lĩnh vực của con người Pascal ông đã nói con tim nó có vô vàng lý lẽ của nó mà lý trí không sao hiểu được thì chúng ta hiểu làm sao được những lý lẽ của trái tim đấng vô biên từ ngàn xưa cha đã yêu con cho nên điều đầu tiên mà chúng ta muốn nói lên trong giây phút trang trọng này là một khi được gọi và được chọn đó là một ân sủng lớn lao của thiên chúa từ sức riêng không ai xứng đáng cả rồi khi càng hiểu được thế nào là thiên chức tinh mục đâu là trách nhiệm của chức vụ này đâu là những điều mà người ta đòi hỏi nơi người tinh mục thì càng cảm thấy mình bất xứng chức linh mục một ân sủng cao vời khi nói lời của thiên chúa lời đến từ trên cao chứ không phải của người phàm lời chứa đựng sự công ngoan của Thiên Chúa chứ không phải của người đời lời thúc bách chúng tôi không ngừng rao giảng cho dẫu người đời có chấp nhận hay từ chối lắng nghe ngoài ơn trao giảng còn có ơn nói lời hữu hiệu khi ban bí tích thực ra mỗi khi chúng tôi cử hành bí tích là mỗi lần Thiên Chúa thâm nhập vào chúng tôi để nói lời của người ta tha tội cho con này là mình ta để cho ơn thánh hiện thực nơi người tin hưởng và mỗi khi cử hành thánh lễ trên bàn thờ là mỗi lần chúng tôi làm cho giữa lòng thế giới có sự hiện diện của Chúa Kitô đấng là nguồn mạch của sự sống của ân sủng của hạnh phúc và tình yêu thưa anh chị em hồng ân thánh chức linh mục là một hồng ân mà ngoài chúa ra không phải để chúng tôi chiếm hữu một cái gì nhưng là để trao ban ngày chúng tôi thụ phong linh mục là ngày mà thiên chúa tương đoàn chúng tôi ra khỏi chính mình để trao cho giáo hội để trao cho mọi người cho nên bất kỳ ai muốn trung thành với ơn gọi này thì người đó không còn thuộc về chính mình nữa người đó chỉ còn lại một bổn phận duy nhất là phục vụ mà thôi mười năm qua quý cha thân yêu của chúng ta đã phục vụ như người chiến sĩ của Chúa Kitô là chiến đấu mà không màng thương tích. Mười năm qua, các ngài đã phục vụ như người tôi tớ là làm việc mà chẳng kể gì lãnh nhận phần công. Hôm nay, khi dân thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày chịu chức tâm hồn của các ngài cảm thấy trào dân niềm cảm mến lạy cha chí thánh ngày hôm nay làm cho con nhớ lại rằng chính cha đã chọn con đã cho con tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Chúa Kitô để con phục vụ hội thánh rồi tiếp tục từng thước phim dĩ bản đã sống dậy và ùa vào trong tâm trí của các ngài quả thực hai chữ mười năm đã gợi lên cả một cái vùng ký ức để nhớ nhớ những biến cố những sự kiện mà qua đó thiên chúa đã ngỏ lời mời gọi các ngài nhớ những con người những hoàn cảnh mà theo dòng thời gian chúa đã xếp đặt để từng bước dẫn các ngài tới bàn thờ Chúa. Nhớ những giây phút thân trầm trong thánh lễ truyền chức khi đôi tay của các ngài chấp lại trong đôi tay của đức giang mục và qua cái cử chỉ giàu dạt yêu thương đó các ngài đã lắng nghe con có muốn chu hoàn chức vụ kinh tế trong việc tranh các đoàn viên chúa không con có muốn xuất sắng và trung thành cử hành các màu nhiệm Chúa Kitô không? Con có muốn tỏ ra xứng đáng và khôn ngoan chu toàn nhiệm vụ lời Chúa không? Và con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Chúa Kitô thượng đế và muốn cùng với người hiến thân cho thiên Chúa để cứu độ loài người không? thường cùng muốn thường cùng muốn thưa nhờ ơn cứu giúp còn muốn từng lời thưa ấy đã đơn kết lại thành một chương trình sống mà các ngài đã sống từ đạo ấy cho đến hôm nay đã mười năm và cùng với những câu tâm niệm mà các ngài đã chọn từ buổi đầu đời linh mục điều đẹp ý ngài xin để con thực hiện chính thầy đã chọn con con là không mà chúa là tất cả tình thương chúa đời đời con ca tụng và ta đã ghi khắc con trong lòng bàn tay ta những câu tâm niệm ấy là những ngọn đèn soi sáng là những động lực thúc đẩy để các ngài trung thành bước tới và mong mỏi bước đi cho đến cùng cho dù sống giữa an vui hay qua những bóng đêm của thử thách tấm gương của đức chúa hồng nghị Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có lần ngài đã tâm sự với người con tiên liên của ngài còn thân nén mặc dầu cho đang trải qua nhiều đau khổ nhưng nếu giờ này Chúa cho Cha được chọn lại con đường Thì Cha cũng sống không chọn con đường nào khác Ngài con đường Chúa đã gọi và ta đang đi Lời tâm sự này dường như nó xuất hiện ở cuối một chặng đường dài Chặng đường xuyên qua mọi ngõ ngách của đau khổ và cô đơn 13 năm tù trong đó có 9 năm bị dân tưởng chừng như hoàn toàn vô vọng những việc trung thành với ơn gọi linh mục để biết hàng ngày tiếp xúc với Chúa và lắng nghe thánh ý của người cho dù giữa bóng đêm của một tù cảm khi đó là nguồn lực hy vọng lớn lao nó lớn lao cho đến nỗi đêm tối của cô đơn cũng không sao che lấp được kính thưa biên trang mừng kỷ niệm của hôm nay dừng lại ở cặp mốc thời gian 10 năm linh mục có lẽ biết nhiều gì đó quý trang cũng đã từng chứng kiến những thay đổi thanh trọng. những ngày đầu tiên cha bước tới bàn thờ chúa Thánh lễ tạ ơn đầu trời linh mục ấy có sự hiện diện của những người thân yêu trong gia đình, bè bạn và các thân nhân. Rồi hôm nay sau 10 năm Thánh lễ tạ ơn này Những gương mặt thân yêu này đó Giờ tìm lại Chắc có thể cũng kẻ mất phép dọc dài thời gian mù phủ hình ảnh của những con người những nơi chốn đó đây những tâm tư tình cảm tuần tự đã theo thời gian đi vào trong tâm trí của cả ngài nhưng hôm nay ngồi nhớ lại chắc đa phần chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi thời gian như một dòng chảy khi thì êm đềm đặng lẽ và nhiều nước nó cũng cuồn cuộn như nước đổ thác kịch dòng chảy ấy đã cuốn trôi tất cả về quá khứ nhưng nhưng giữa bao nhiêu cảnh vật đổi sau giờ ấy có một điều mà các ngài cảm thấy không hề thay đổi nó tồn tại và bất biến trên dòng suốt thời gian đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho các ngài cũng như cho tất cả chúng ta. Tình yêu ấy như mặt nước ngầm luôn chảy, nó ngấm vào từng biến cố đang về thành đời của chúng ta. Mười năm miệt mài với bao nhiêu công việc mà ơn ban đã giao phó. Nhưng nếu hôm nay có người hỏi rằng 10 năm qua cha đã dâng bao nhiêu thánh lễ đã giải tội bao nhiêu lần đã rửa tội cho bao nhiêu người và bao nhiêu lần cha đến cái giường hấp hối của bệnh nhân để an ủi và nâng đỡ chắc không thể nào đến cho chính xác được những lần mà cha đã phục vụ trong suốt 10 năm qua nhìn nếu nếu cho dù có đến được chăng nữa thì ta cũng sẽ không coi những con số đó như những thành tích phải được nêu lên để tự hào mà trái lại từ sâu thẳm của tâm hồn người tôi tớ phục vụ luôn vẫn vang vọng lời của thầy chí thắng. tôi chỉ là đầy tớ vô dụng tôi đã làm những việc tôi phải làm tôi phải làm để trung thành với ơn gọi linh mục tôi phải làm để đáp lại tình thương vô vàn của đấng đại yêu tôi cho dẫu vẫn biết rằng không sao đáp đền cho cần xứng và nhân là tôi phải làm để từng ngày trả lời cho câu hỏi con có yêu mến thầy không kính thưa anh chị em kinh nghiệm của những đời phi công của các nhà hàng hải người ta nói giông tố có đến chăng là đến giữa chặng đường vì không ai khởi hành lúc trời đang buồn ăn cả chúng tôi hết thảy linh mục sống đời thánh hiến trong thân phận của cái người mong manh võng dọn giới hạn như thể đang chứa đựng một cái kho tàng trong chiếc bình sẵn tạo gì để thầy chúng tôi ý thức chiếc linh mục không tước khỏi chúng tôi cái bản tính của con người và chiếc linh mục cũng không chứa khỏi chúng tôi ơn gọi đến mục chúng tôi cần rất nhiều ơn chúa phù giúp cần nhiều sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và cần rất nhiều lời cầu nguyện của anh chị em cho chúng tôi giờ đây chúng ta tiếp tục dân thanh lễ ước chi lễ tạ ơn này trở nên lời người ca đặc biệt để cùng với quý cha hôm nay dâng lên thiên Chúa xin người đón nhận và chúc phúc cho hết mọi người chúng nỗi đau lo trong mỗi đời xa khó nhọc về với những hy sinh mong ước thầy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 con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc Thật là chính đang phải đau Và đem lại ơn cứu độ cho chúng con Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng Nhưng vì chúng con cảm tạ Chúa Lại là một hồng ân Chúa ban Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa Nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ đức Kitô Chúa chúng con vì thế cùng với ca đoàn ca thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hoan tuyên xưng và máu linh Giêsu Kitô Chúa chúng con khi lời nguyện đọc mình chiêu cố hình người làm lấy mắt ta ơn sinh tại chánh tu đô mê ta ơn chúa vì chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu căn chứa tôn ngang và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 Chúng công được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều đi về Chúa là Cha toàn năng trong sự ơn của Chúa Thánh yêu thế và theo thể thân người dạy chúng ta đã thù phong linh mùng chúng con đã cử hành một diễn đức tin để tôn vinh chúa uy quyền cao cả xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng chúa chúng con cầu xin nhờ đức Kitô chúa chúng con Cách đây 10 năm, Đức Cha đã thay mặt Chúa và Giáo hội chọn gọi anh em chúng con đặt tay thăm đăng chức linh mục và cho chúng con được cùng cộng tác với Đức Cha trong sứ vụ phục vụ tại địa phận và địa này. Và hôm nay, Đức Cha lại thương đến hiện diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ này để cầu nguyện cho chúng con. Chúng con những lòng tri ân Đức Cha và chúng con luôn luôn về Đức Cha để cầu nguyện và cầu mong cho Đức Cha luôn luôn khỏe mạnh trong tuổi của mình để luôn luôn hiện diện với chúng con. Chúng con cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha cố, quý cha cố, quý cha quản hạt và tất cả quý cha suốt 10 năm qua đã đồng hành với chúng con trong sứ vụ linh mục và hôm nay mặc dù sự đoàn lạc của xã hội với căn bệnh covid và quý cha vẫn thương để hiện diện với chúng con để tạ ơn thiên chúa chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha chúng con cảm ơn rất đặc biệt với cha Paulo nguyên tổng đại diện giáo phận Bà Rịa. Cách đây 10 năm khi chúng con chỉnh chức linh mục với vai trò là cha tổng đại diện tiên khẩn lúc này, cha đã chia sẻ với chúng con nhìn chúng con nằm phủ phục ở gian cung thánh cha đã thấy đó như một vạch nôi mà mẹ giáo hội đang sinh ra cái đứa em của mình và cha trông vai thay mặt mẹ để đưa nôi giúp chúng con có sự thoải mái và mát mẻ trong những ngày đầu đời và hôm nay cha lại hiện diện ở nơi đây để chia sẻ đời Chúa giúp chúng con một lần nữa cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người và từng người chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha và chúc Cha luôn luôn an mạnh để chúng con vẫn còn được hưởng nhờ nhiều sự chia sẻ của Cha nữa. Chúng con cũng xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn nơi chúng con đã và đang cùng chia sẻ công tác mục vụ với quý vị. Chúng con xin rất lòng cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với sứ vụ chúng con suốt 10 năm qua và hôm nay vẫn đang đồng hành như thế. Và chúng con cũng hướng đến à, quý ông bà cố, quý thân nhân trong gia đình. Chúng con cầu xin Thiên Chúa ban thưởng nước thiên đàng cho quý ông bà cố đã qua đời và ban bình an sức khỏe cho quý ông bà cố đang hiện diện giữa chúng con và cùng với chúng con và trong câu tổ chức thì chúng con xin cảm ơn cha phó quý sơ quý chức ban hành giáo các ban đoàn các giới ca đoàn ban kèm giúp lễ và tất cả đã cùng với chúng con để tổ chức thánh lễ hôm nay và với tư cách là cha sở sở tài đứng ra tổ chức thánh lễ này chúng con trước tiên với không gian này đang xây dựng nguồn ngang cho nên trong khâu đón tiếp quý đức cha quý cha quý tu sĩ quý chức ban giáo và quý khách à, chắc chắn là còn rất là nhiều điều thiếu sót và bồn bề xin vì tình yêu thiên chúa tha thứ và tiếp tục nâng đỡ chúng con chúng con xin hết lòng cảm ơn kính mời cô văn đúng nhận xét là quý lễ Chúa ở cùng anh chị xong chúc anh chị em đi bình an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 Ai mà khui bia rồi thì rót vào lon nước ngọt Mà ai khui nước ngọt thì rót vào ly nước suối Bạn ai khui nước suối rót vào ly nước suối Còn thì chúng con xin chào từ xa một con sẽ ờ, tình xứ để hiến dâng trong đời thành chúa huyền linh dịu dàng vâng cảm ơn chị cha cảm ơn cái này nếu mà xét từ đời sống xã ta cho lòng bên đầy. nên cháy lung linh thêm niềm tin cậy đẹp ôi cùng thánh chúa hồn sai hạnh phúc chúa